Xin chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Phụng, giáo viên trường tiểu học Thạnh Đông Ba, phòng giáo dục và đào tạo, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với tiết học đạo đức, sách kết nối tri thức và cuộc sống. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ học môn đạo đức lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân. Tiết 2. Trước khi vào tiết học, cô có một số lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất, chuẩn bị cho cô sách giáo khoa đạo đức lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Lưu ý thứ hai, các em ngồi học nơi có đủ ánh sáng, chọn nơi yên tĩnh để học, tập trung học bài, không làm việc riêng, tích cực lắng nghe trả lời các câu hỏi của cô. Để mở đầu tiết học, Cô mời các em quan sát bức tranh sau. Các em quan sát bức tranh và cho cô biết em có nhận xét gì về việc làm của bạn. À, qua quan sát bức tranh, các em thấy bạn nữ đang gấp quần áo gọn gàng, ngay ngắn. Và việc làm của bạn, chúng ta thấy bạn biết bảo quản đồ dùng cá nhân của mình, đúng không nào? Và đó là bài học hữu ích các em đã được học ở tiết 1 của bài 7. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm ở tiết 2 của bài 7 nhé. Yêu cầu luyện tập thứ nhất Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao? Cô mời các em quan sát các bức tranh sau. Bức tranh thứ nhất Lan bọc sách vở cẩn thận. Bức tranh thứ hai Để kịp đá bóng cùng bạn Bình vội quẳng ngay cặp sách dưới sân trường. Bức tranh thứ ba Hoa hay làm hỏng đồ chơi Như vậy, các em hãy quan sát ba bức tranh. Nêu việc đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn trong tranh. Hãy giải thích vì sao các em đồng tình hay không đồng tình nhé. Để hiểu rõ hơn, cô và các em cùng đi tìm hiểu từng bức tranh nhé. Bức tranh thứ nhất Qua quan sát bức tranh, các em thấy có một bạn nữ và bạn nữ tên là Lan. Bạn Lan đang bọc sách vở cẩn thận. Như vậy, các em đồng tình hay không đồng tình việc làm của bạn Lan? À, em đồng tình với việc làm của bạn Lan. Bởi vì sao? Bởi vì bạn bọc sách vở để giữ gìn sách vở luôn sạch đẹp. Hay các em có thể trả lời như sau. Em đồng tình bởi vì bạn Lan bọc sách vở lại để sách vở của bạn không bị dơ, không bị bẩn. Qua hành động của bạn Lan, cô cũng muốn nhắn nhủ đến các em rằng nếu em nào chưa bao sách vở của mình, hãy làm ngay sau khi tiết học kết thúc nhé. Bức tranh thứ hai Quan sát tranh, các em thấy các bạn trong tranh đang đá bóng ở sân trường sau giờ tan học. Có một bạn nam ở ngoài, bạn ấy tên Bình. Và Bình vội quẳng ngay cặp sách dưới sân trường để nhanh chóng tham gia chơi cùng với các bạn. Như vậy, hành động của bạn Bình, các em có đồng tình không? Cô tin chắc là các em không đồng tình. Bởi vì sao? Bởi vì việc làm của bạn sẽ làm bẩn cặp sách. Hoặc các em có thể trả lời Em không đồng tình bởi vì hành động bạn Bình quẳng ngay cặp sách dưới sân trường là việc làm không bảo quản đồ dùng cá nhân làm cặp sách của mình bị dơ khi để ở dưới đất. Qua bức tranh thứ hai, cô cũng muốn nhắn nhủ đến các em. Các em hãy nhớ nhé, dù mình có muốn vui chơi như thế nào, cũng phải từ từ cất đồ dùng cá nhân cẩn thận để ở chỗ cao, sạch sẽ nhé. Bây giờ, chúng ta cùng quan sát bức tranh thứ ba. Qua quan sát bức tranh, các em thấy trong tranh có một bạn nữ và bạn nữ tên là Hoa. Bạn Hoa đang làm gì các em? À, bạn Hoa cầm trên tay con gấu bông bị rách. Hành động của bạn các em quan sát thấy đã làm hỏng đồ chơi rồi. Như vậy, các em có đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn Hoa? À, chúng ta không đồng tình. Bởi vì bạn không giữ gìn làm gấu bông bị hỏng. Hoặc các em có thể trả lời em không đồng tình bởi vì bạn Hoa không biết bảo quản và giữ gìn đồ chơi của mình. Qua bức tranh thứ ba, cô cũng muốn khuyên các em. Đồ chơi của các em là tiền cha mẹ làm vất vả để mua cho mình. Hãy biết bảo quản đồ chơi của mình, giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ. Chơi xong phải cất dọn cẩn thận. Các em hãy nhớ nhé! Như vậy là các em đã hoàn thành xong yêu cầu luyện tập số 1 rồi đấy. Các em à, chúng ta đồng tình với những việc làm của những ai biết bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân. Vì biết bảo quản đồ dùng cá nhân sẽ luôn mới, đẹp và sử dụng được bền lâu. Chúng ta không đồng tình với những việc làm của những ai không biết bảo quản và không biết giữ gìn cẩn thận. Các em hãy ghi nhớ, phải biết bảo quản đồ dùng cá nhân, vì có như thế, đồ dùng của em mới sử dụng được bền lâu và giúp các em rèn được thói quen cẩn thận khi làm bất cứ điều gì đấy. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang luyện tập số 2. Đưa ra lời khuyên cho bạn. Cô mời các em quan sát 3 bức tranh. Bức tranh thứ nhất, Lan thường vo tròn khăn mỗi khi rửa mặt xong. Bức tranh thứ hai Tuấn xé vợ để gấp máy bay Bức tranh số 3 Mạnh hay làm rơi bút và thước Đây là việc làm của ba bạn Các em hãy quan sát thật kỹ và đọc thầm các việc làm của ba bạn Suy nghĩ cho cô biết Nếu là em em sẽ khuyên bạn như thế nào? Để hiểu rõ hơn, bây giờ cô mời các em cùng tìm hiểu từng bức tranh nhé. Bức tranh thứ nhất Lam thường vo tròn khăn mỗi khi rửa mặt xong. Vậy em đưa ra lời khuyên cho bạn Lam như thế nào? À, mình có thể khuyên bạn như sau. Cậu nên giặt sạch khăn, vắt khô và phơi ngay ngắn trên móc phơi để khăn mặt luôn sạch sẽ, thơm tho và không bị ẩm mốc nhé. Hoặc các em có thể khuyên bạn Lan ơi, sau khi rửa mặt xong, bạn nên giặt khăn, vắt và phơi khô để khăn mặt luôn sạch sẽ và thơm tho nhé. Như vậy, chúng ta đã đưa ra được lời khuyên ở bức tranh thứ nhất rồi đấy. Bức tranh thứ hai Tuấn xé vợ để gấp máy bay khi bạn Tuấn xé vở để gấp máy bay, thì chúng ta sẽ khuyên bạn như thế nào? À, chúng ta có thể khuyên bạn Sách vở cần được giữ gìn sạch, đẹp Bạn không nên xé sách, vở nhé Vì sẽ làm hỏng sách vở đấy Hoặc các em có thể khuyên bạn Tuấn Bạn Tuấn ơi, sách vở dùng cho việc học. Chúng ta nên giữ gìn sạch đẹp. Bạn đừng xé sách vở vì sẽ làm hỏng hết sách đấy. Bạn có thể mua giấy thủ công để gấp máy bay đẹp hơn nữa đó. Như vậy, qua hai bức tranh, chúng ta đã đưa ra được những lời khuyên cho bạn Lan và bạn Tuấn. Vậy còn bức tranh số 3? Bức tranh số 3 Vẽ bạn mạnh hay làm rơi bút và thước Đối với mạnh Các em sẽ dành lời khuyên gì cho bạn? À, chúng ta có thể khuyên bạn mạnh là Bạn nên để đồ dùng học tập ngay ngắn Đúng vị trí sau mỗi lần sử dụng Sẽ tránh bị rơi đồ và thất lạc đồ mạnh nhé em đã tìm hiểu xong những việc nên làm để bảo quản đồ dùng cá nhân của chúng ta ở phần luyện tập rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những điều đó vào phần việc vận dụng nhé. Thứ nhất, kể về những đồ dùng cá nhân của em và cách em bảo quản chúng. Thứ hai, em cùng các bạn thực hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Thứ ba, nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân. Cô mời các em quan sát. Cô sẽ hướng dẫn các em cách để các em làm để thực hiện nhé. Phần đồ dùng cá nhân Đồ dùng học tập Các em hãy nêu cách thực hiện bảo quản đồ dùng học tập như thế nào Các em viết vào ô cách thực hiện Và sau khi thực hiện xong, cảm nhận của các em ra sao Các em hãy viết vào đó Vận dụng tiếp theo ở phần đồ dùng cá nhân là giày dép, quần áo, mũ nón các em bảo quản như thế nào, các em hãy ghi vào cách các em thực hiện. Và sau khi thực hiện xong, các em cảm nhận ra sao, các em cũng viết vào nhé. Phần thứ ba, đồ chơi cá nhân. Các em bảo quản đồ chơi như thế nào? Các em hãy viết vào ở trong ô cách thực hiện và cảm nhận sau khi thực hiện. Và cuối cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân các em bảo quản như thế nào các em hãy viết ra và đồng thời nếu nêu cảm nhận nhé để hiểu rõ hơn cô sẽ cho các em xem việc làm của một bạn sau khi bảo quản đồ dùng cá nhân của mình về đồ dùng học tập bạn thực hiện bằng cách sử dụng xong cất vào hộp viết cẩn thận. Và sau khi bạn thực hiện xong, bạn cảm thấy rất vui vì đồ dùng học tập luôn đầy đủ, gọn gàng. Đối với giày dép, quần áo, mũ nón, bạn bảo quản bằng cách vệ sinh sạch sẽ, xếp ngay ngắn vào kệ và cảm nhận của bạn là bạn cảm thấy rất vui vì được người lớn khen ngăn nắp, sạch sẽ. Về đồ chơi cá nhân, bạn bảo quản bằng cách sử dụng nhẹ nhàng, chơi xong cất gọn gàng. Và sau khi thực hiện xong, bạn cũng cảm thấy rất vui vì đồ chơi luôn bền đẹp, sử dụng được lâu đối với đồ dùng vệ sinh cá nhân. Bạn bảo quản bằng cách giữ gìn sạch sẽ, xếp ngay ngắn, bỏ vào tủ. Và sau khi thực hiện xong, bạn cảm thấy cũng rất vui vì bản thân bạn có trách nhiệm trong việc bảo quản đồ dùng cá nhân của mình. Như vậy, các em hãy dựa vào gợi ý cách trả lời của bạn và hãy thực hiện sau khi tiết học này kết thúc nhé. Các em có thể rủ bạn và người thân của mình cùng thực hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân nhé. Qua bài học ngày hôm nay, cô muốn nhắn gửi đến các em một ghi nhớ. Đồ dùng là bạn của ta giữ gìn bảo quản để mà dùng lâu cô mời các em cùng nhắc lại với cô nhé hãy đọc theo cô đồ dùng là bạn của ta giữ gìn bảo quản để mà dùng lâu đồ dùng là bạn của ta giữ gìn bảo quản để mà dùng lâu qua câu nói trên cô muốn nhắn nhở đến các em rằng việc bảo quản đồ dùng cá nhân có rất nhiều lợi ích cô có thể nêu lên ba gợi ý về lợi ích cho các em nghe thứ nhất giúp đồ dùng cá nhân luôn sạch sẽ, bền đẹp, sử dụng được lâu dài. Lợi ích thứ hai, giúp cho các em tiết kiệm tiền, công sức cho bố mẹ, người thân. Lợi ích thứ ba, rèn tính gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng đồ dùng cá nhân. Như vậy, các em hãy nhắc nhở bạn bè và người thân, cần phải biết bảo quản đồ dùng cá nhân nhé. Bởi vì đồ dùng là bạn của ta, giữ gìn, bảo quản để mà dùng lâu. Tiết học của chúng ta hôm nay đã hết rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi nhé!